Xin chào mọi người Chào mọi người đến với kênh Vợ chồng Phúc Lê của Sống Miền Trung Hôm nay mình với ông ba và mẹ sẽ nhổ đào củ nén á mọi người Đây nè mọi người, củ nén nè ba nó cứ rụng rớt tử cũng cái ông cọng cái cọng hề cọng được à, được cái chồm ra chỗ này chứ mấy mà ngồi sai nữa em kìa phía sau á đó à. tút ở ngồi mấy nữa rồi nó nâng tóc à, mọi người trị được uh, bệnh hoặc bệnh ho này cảm này nhưng có trùng nấu ăn cũng rất là ngon luôn à, không đầy nó to to cái này mình lấy giống là không mất ừ. vì lấy giống này hay sợ mất giống ờ Wow, tính tính ra tính ra mà không không có không không có không có ống là chuyện nhiều đâu có hề. ừ, sao sao sao không dẫn mưa gió mưa đó trong trong cũng nát là bón thớm với thu hoạch đó các mọi người chờ cái lá mà nó xanh tươi như này nó héo là nó cậu khôi dạ. cái khô ra khô rón này nè đầu bước cái đồ này tươi rồi cũng héo rồi anh rụt nó mới được mới có trái à, mọi người thấy không thuộc cả gia đình luôn lớn nhỏ chỉ có đi độ nán <laughs> đó có hai đứa cháu nữa nè à. hai đồ nán trong đậu đây à. có con gái nữa nè gái misa nè hello mọi người giờ mà đồ con chúa nghe Trời. ở sài gòn người ta gọi là khu mỡ á khu mỡ mọi người đâu. wow cô chuối nè chuối à. đó nghe mùi tím đó mọi người đúng không Sài Gòn phải là mỡ không biết nhưng mà thấy nó khó anh hè đâu giống đúng không à? mọi người cái này là nó màu tím á màu tím luôn á nó sôi cũng ngon nè canh nó chè qua em đồ cái này nè ờ, một cổ nha mọi người một cổ nha ờ, đồ cổ thứ hai nè này là nó rụi xong rồi mình cứ đồ nha ừ. đây đây à. lá, lá héo trơn rồi lá héo rồi mới đồ ừ. được ừ. oh, ừ. yeah <laughs> quả thứ hai Nướng được một bao này ra Làm sao kinh đấy chứ tao không? Cũng được chứ không có tao lắm Cũng được thôi thu hoạch là rất là tuyệt người này, à, anh đẹp chưa đây ông nội đồ bà nội đó là của anh đó của anh của anh mình trồng thuốc trời đó lên cái đúng không ừ. không nữa nó phần cái phần tốt như này này cái này lớn nè nhu cầu ha cái chỗ đấy em đùa anh kêu con có nó trống trống kêu con có Chù, cổ bố đừng vô đây ngâu nè To vậy nè Ồ, ừ. Ờ. mọi người ơi ừ. Ờ. Thấy hấp dẫn là mình like và chia sẻ dành cho mình nha Ây. Wow Wow, yeah Ừ. Ê, thành quả đồ một vòng cho người đây mọi người ờ, ờ. À. để bác múa để làm cái này cái này tiếng nó ngừng được cái này nó là cái cái cái ghé ăn cái này không ghé ăn cái này không sao ghé ăn cái này không mới nặng rồi giờ bỏ vô bố rồi để đi qua đồ, đồ hành, hành. Đồ hành. Đồ hành tiếp tục hành là giờ mình đi đồ hành nữa nha mọi người nạn quá mà phải hai người lên đó mọi người ngay <laughs> rồi vô đó để đó chồng lái xe trở về nha giờ nhựa đồ hành nha mọi người cái tỉa làm lấy hành này làm giống này ờ. dầm tỉa hành lấy hành này làm giống ừ. mi son nghe kẻ ném luôn cái hộp mi son tăng tăng <laughs> sau à hơn nửa tiếng bờ hè đã nhìn là hơn ngờ hơn nửa tiếng hơn nửa tiếng mà được nè đó mọi người thơm lắm mọi người xào bún rồi bún mưa đã đậu tay rồi ngon lắm tôm đất nè hành đậu tay bỏ vô bao về nhà thôi mọi người chào mọi người nha hẹn mọi người những ờ, video lần sau chào mọi người chào mọi người